thì bây giờ mình cũng sẽ nhận định thêm cho anh em cái vòng thứ 35 của ngoại hạng Anh nha anh em. Cái vòng này là vòng đá bầu của thằng à, Brighton và MU. Thì trước khi mình vào mình nhận định cho anh em á thì mình sẽ đi sơ lược về những trận trước đó. Thì um, cái video trước mình cũng đã nói về cái kết quả mà mình đã nhận định cho tất cả anh em ngày hôm qua rồi. Thì ngày hôm qua mình cũng có năm nhận định cho anh em là 5 trận. chân trong khi đó anh em đã ăn 4 trận trận uh, thằng Liver này anh em chỉ uh, lỗ một mã kèo nhưng mà trong 4 trận đó mỗi trận anh em ăn 3 mã kèo đó thì anh em thấy trong 4 trận anh em ăn hơn mười mấy cái mã kèo trong tối hôm qua thì tối hôm qua anh em đã rực rỡ nguyên một đêm à, hôm nay thì mình sẽ nhận định thêm cho anh em những cái trận đấu mà ở ờ, vòng ờ, ngoại hạng Anh hoặc là La Liga có nhiều trận đấu rất là hấp dẫn trong tối hôm nay thì có 2 giờ thì có Brighton và MU nè anh em và có thằng Girona Mallorca nè à, Sevilla và Espanyol Atletico Bilbao và thằng Real Betis và Valenciano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 còn Brighton thì chơi với sơ đồ là 4231 nha anh em. Hàng công à, vẫn có Mitoma đá chính trong trận này. Còn bên phía thằng à, MU thì vẫn quá chơi với sơ đồ là 4231 luôn nè. Đó anh em thấy hai thằng đang chung đội hình giống nhau. Hàng công cao nhất của bên phía MU á là Rashford nè. Bên phía vị trí cánh trái thì có Anthony, bên phía cánh phải thì có Sancho. Trong cái trận này đội hình như vậy thì anh em thấy anh em biết nên đánh những cái mã kèo nào rồi đó. đó thì anh em thấy còn phía cánh giữa phía dưới à, Rashford thì có Bruno Fernandes nè à, có Casemiro nè um, Diego Dalot và trận này thì không có um, à, thiền trưởng Harry Maguire nha anh em thì uh, trận này có thể không có thiền trưởng Harry Maguire thì có thể là MU sẽ thắng trong trận này thì anh em thấy tung hai cái vị trí cánh phải bên phía màn hình của anh em á đây bên phía MU có Anthony là bên phía thằng uh, Brighton thì có Mitoma thì hai cái vị trí đá cánh này rất là chất lượng luôn nha anh em thì anh em có thể nên đầu tư cái mã tài gốc trong cái trận này cũng rất là ok thì mình sẽ tiến vào cái phần thành tích thì bên anh em thấy bên phía thằng MU á đang bị chấn thương cũng rất là nhiều nha anh em thì anh em thấy Martinez nè hoặc là Ganacho và Mitominay um, thì nói chung bên phía MU cũng đang chấn thương khá là nhiều trụ cột còn bên phía thằng um, Atalanta bên phía thằng um, à, Brighton thì cũng không kém gì cũng đang thiếu cũng rất là nhiều trụ cột nha anh em đó thì mình sẽ tiến vào cái phần vị trí trên bảng xếp hạng thì anh em thấy MU đang có một cái à, vị trí thứ tư trên bảng xếp hạng và có 63 điểm sau 32 vòng đấu trong khi đó Brighton đang có vị trí thứ 8 trên bảng xếp hạng và có 52 điểm sau 31 vòng đấu nếu mà trận này thằng MU để thua thì thằng MU sẽ có có nguy cơ nha anh em. nguy cơ là mất cái vị trí top 4 vào tay của Liver. thì bởi vậy MU quyết tâm sẽ thắng trong trận này còn thằng Brighton á thì nếu mà để thua trong cái trận này thì Brighton họ ờ, cũng sẽ mất cái vị trí top 8 trên bảng xếp hạng thì bởi vậy nếu mà Brighton thắng trong trận này Brighton sẽ có cái vị trí top 6 trên bảng xếp hạng nha anh em đó, nói chung cái trận đấu này nó cũng kịch tính và đầy hấp dẫn thì mình sẽ tiến vào cái phần uh, thành tích gần nhất của hai đội cho anh em xem đây thì anh em thấy thành tích gần nhất của hai đội bên phía thằng Brighton là đội chủ nhà trước nha anh em. Thì trong 10 trận gần nhất á, Brighton chỉ mới thắng được 4 trận và để hòa 2 và để hòa 1 trận và bị quản 2 trận và để thua 3 trận. Cái trận thắng gần nhất của Brighton thắng trước Wolverhampton anh em thấy Brighton thắng với cái tỷ số là 6-0. Trong khi đó Wolverhampton không phải là một đội bóng yếu trong ngoại hạng Anh, nhưng mà Brighton vẫn thắng thằng Wolverhampton với cái tỷ số cách biệt rất là nhiều bàn trong trận đó. Trong khi đó thằng MU trận rồi gặp thằng Aston Villa thì Aston Villa đang có cái phong độ cực kỳ tốt mà nhưng mà MU vẫn thắng được với cái tỷ số là 1-0 nè. Trước đó hòa thằng Tottenham với cái tỷ số là 2 điều. Ở ờ, trước đó nữa thắng thằng Brighton trên đấu trường cúp à, FA thì thằng MU có thắng thằng Brighton trong cái chấm lân lưu đó thì à, mọi ăn quán của thằng Brighton á, nó gặp à, thằng MU trong cái chấm lân lưu để thua trận trước thì trận này thằng Brighton quyết tâm sẽ trả lại hết đó còn trong cái lịch sử đối đầu thì anh em thấy trong ba lần đối ba lần đối đầu gần nhất á nếu tính ba lần đối đầu gần nhất thôi nha anh em thì cái trận đấu cúp FA thì thằng MU có chấm thắng trong chấm lăn lưu nè trước đó trước đó thì trong à, đấu trường à, Ngoại hạng Anh thì uh, à, Brighton có thắng và thằng Brighton toàn thắng hai trận lần nhất luôn nha anh em. Đó anh em thấy cái phong độ của thằng Brighton cực kỳ cực kỳ uh, tốt trong cái mùa giải hiện tại luôn và trước đó nữa thì trước đó thì anh em thấy trước đó thì à, bên phía MU á, nó có thắng thực thằng Brighton toàn thắng Brighton không nha anh em nhưng chỉ có trong mùa giải này là thằng Brighton có phong độ tốt để thắng được thằng MU trong hai trận trước đó thôi đó thì mình sẽ tiến vào cái phần lịch sử hai này gặp nhau cái trận mà thằng Brighton ăn trên sân nhà của MU với cái tỷ số là 2-1. Thì trong cái trận đó thằng Brighton là cái thằng nâng cái tỷ số lên 2-0 trong hiệp 1. Đây, anh em thấy vào phút 30 và phút 39 thì thằng Brighton là cái thằng nâng cái tỷ số lên trong hiệp 1 2-0. Và hiệp 2 vào tới phút thứ 68 bên phía thằng Brighton phản lưới nhà là nâng gỡ lời rút ngắn tỷ số lợi 1-2 dành cho các thủ MU thì anh em thấy trong lúc đó ra sân cái đội hình cực kỳ tù trong phía MU tung ra cái đội hình cực kỳ tù trong khi đó Sancho đá chính nè Eriksen mà đưa lên hàng công đá chính thì không có cái gì để bàn cãi rất là đội hình đưa ra rất là tù Bruno Fernandes đá dưới nè Rashford nè Fred đại đế Mr. Minay Dalot Harry Maguire có thiền trưởng là và trận đó chắc ăn thua còn trận này thiền trưởng được dự bị thì tỷ lệ mà U thắng kèo nó sẽ cao hơn nha anh em đó mình sẽ tiến vào cái phần à, góc trong cái trận đó thì anh em thấy trong cái trận đó 8 quả góc 6 quả góc nguyên phía đội chủ nhà MU rồi thì anh em thấy anh em có thể đầu tư cái, lúc đó bên phía anh em thấy bên phía à, thiếu hai cầu thủ trụ cột để có thể đá góc là thiếu Mitoma và Anthony thì anh em thấy hai trụ cột để đá góc trong cái trận đó thiếu nhưng bởi vậy anh em nên thấy trận này có Anthony và thằng mituma thì anh em có thể đầu tư cái mã tài gốc cũng ok nha thì mình sẽ tiến vào cái phần tỷ lệ kèo mà nhà cái đưa ra cho anh em xem thì đây đây là cái đội hình mà dự kiến đây đây là cái tỷ lệ kèo mà nhà cái đưa ra nha anh em thì anh em thấy à, nhà cái đang đánh giá với cái quyết tâm thắng trong trận này của thằng Brighton thì nhà cái đưa ra với cái mã kèo là thằng Brighton đội chủ nhà chấp với cái mã kèo là 0.5 và tài xỉu 3 thì anh em thấy trong cái lịch sử thằng bờ Brighton à, trong 3 trận gần nhất thì thằng bờ Brighton đã thắng hết hai trận thì nhà cái đưa ra với cái mã kèo là bờ Brighton chấp 0.5 nhưng trong khi đó nhà cái đang đánh vào tâm lý của anh em tại sao tại sao lại đưa cho thằng bờ Brighton thắng thì chắc ăn trong cái trận này thằng bờ Brighton sẽ thắng với cái tỷ số là 1-0 đến 2-1 nhưng cái đó là nhà cái đánh vào tâm lý của anh em để anh em có thể đầu tư cái mã kèo thằng bờ Brighton nhưng trong khi đó có thể trận này một điều hoặc hai điều dành cho thằng MU thì sao anh em anh em nằm cái mã cửa trên thì anh em có thể đi xa bờ chưa đó đó, anh em có thể đầu tư cái mã kèo MU trong trận này được nè đã đầu tư thêm một cái mã kèo tài ba nữa nhưng mà tại sao không quýnh cái mã tài ba từ đầu mà anh em chờ ra sân trong vòng 10 đến 15 phút anh em đã vào cái kèo MU được chấp nếu MU của đâm trước á, thì nếu mà có vô cái mã tài rồi thì anh em không phải sợ lỗ kèo đó thì mình sẽ tiến vào phần chốt kèo để anh em có thể tham khảo được luôn đây thì mình có chốt cho anh em 4 năm cái mã kèo trên màn hình để anh em có thể đầu tư. Quan trọng là anh em đầu tư anh em phải chia anh em phải phân khối kèo ra cho nó đều, anh em mới có cái tỷ lệ win kèo nó cao. Đó giống như trong cái trận MU này thôi. Anh em cứ nên nằm thằng MU đây. Anh em nằm thằng MU cộng 0.5 từ đầu trận luôn cho mình nha đó và anh em nằm thêm cái mã tài 2,75 và tài góc 9.5 thì trong trận này mình đã nói đầu video cho anh em rồi anh em nên nằm những cái mã tài góc thì cái tỷ lệ anh em thắng kèo nó sẽ cao hơn trong trận này đội hình ra sân có Mitoma và Anthony thì anh em cứ vào cái mã tài góc mạnh tay cho mình tài góc hiệp 1 thì 4.5 anh em vào thêm cái mã tài góc hiệp 1 nữa và tài hiệp 1 thì anh em chờ một quà anh em hảo vào đó là năm cái mã kèo để anh em chia đều ra anh em đánh thì anh em thấy bữa giờ trong những cái video mà mình nhận định cho anh em á mình kêu anh em chia đều kèo ra có cái trận nào mà anh em đã lỗ chưa đó thì anh em nên biết là anh em chơi ngoài qua thầu qua cò anh em chỉ đánh được đúng một mã trên dưới hoặc tài hoặc xỉu chứ anh em không có thể chia đều ra trong một trận mà anh em đánh rất là nhiều mã như vậy đó thì bởi vậy anh em nên anh em nên biết được cái vấn đề mà anh em đang chơi ở ngoài qua thầu qua cò rất là bất tiện cho anh em bởi vậy mình mới khuyên anh em rất là nhiều vào đăng ký trang để anh em chơi một cách hiệu quả nhất thì rất nhiều anh em trong bữa nay đã về nhắn tin cho mình hỏi đăng ký trang để chơi đó quan trọng là anh em muốn kiếm lời á và muốn gỡ là được từ cái đầu mùa giải đến bây giờ mà anh em đã thua rất là nhiều rồi thì anh em nên biết cái cách mà làm sao để anh em có thể lời được trong những trận cuối mùa giải này thì bởi vậy anh em nên đăng ký một cái trang anh em chơi rất là hiệu quả anh em đầu tư một đêm anh em chỉ cần đầu tư để anh em lời lãi đó anh em kiếm trong một đêm thì tỷ lệ anh em thắng kèo và anh em kiếm lãi ra ngoài rất là nhiều còn anh em chơi qua thầu qua cò anh em chỉ đánh được trên dưới tài xỉu một đêm anh em chỉ cần lỗ chứ không có đường anh em để lời được thì bởi vậy mình nói với anh em trong rất nhiều video rồi đến hôm nay anh em mới có chịu nhắn tin cho mình rất là nhiều đó thì mình đã anh em đã xác định nhắn tin cho mình là anh em phải đăng ký trang chơi và anh em phải có vốn sẵn chứ anh em đăng ký trang xong anh em nói anh em không có vốn đó anh em không có vốn thì anh em chơi bằng gì anh em chơi bằng niềm tin nè thì bởi vậy anh em đã đăng ký trang rồi thì anh em phải xác định là anh em có vốn để anh em chơi đó mình cũng không nói nhiều với anh em trong rất là nhiều video rồi mình chỉ nói sơ qua cho anh em hiểu anh em biết cái vấn đề mà anh em đang gặp phải thôi